Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại và xem kèo bóng là có tiền của mình nhá. À, ngày hôm nay trận đấu đầu tiên uh, của ngày hôm nay à, của buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 5 giờ trận đấu giữa xứ Wales và Iran. À, anh em nào uh, bắt xứ Wales thì mình xin chia buồn nhá. Còn trong nhóm của mình thì uh, anh em chúng ta chỉ lụng kèo tài thôi. Chỉ đi mỗi hai kèo tài đó là kèo tài hai hòa cũng như là kèo tài một ở hiệp 2. Đây, khá đen cho anh em trong nhóm là anh em chúng tôi lại không ờ, có chiến thắng được những cái kèo tỷ số tuy nhiên là những cái kèo tỷ số này là những cái kèo tỷ số lót để ờ, có thể ờ, đưa cái kèo tài về hòa thôi anh em nhá thì cũng khá tiếc khi mà Iran lại chiến thắng hay không mình cứ nghĩ rằng là sẽ ăn được cái kèo tỷ số 0-1 của Iran rồi ăn 7 tuy nhiên thì khá là đen chúng ta không ăn được cái kèo tỷ số tuy nhiên thì chúng ta vẫn hòa cái kèo tài hay hòa cả từ đầu trận này đấy cũng như là kèo ờ, tài ở hiệp 2 tài một anh em nhá thì xin chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được uh, cũng như là ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến thắng được những cái má kèo mà mình đã lên cho anh em rồi và hôm nay thì mình cũng lo lên cho anh em vào một trận đấu uh, buổi tối ngày mai trận đấu giữa Hà Lan và Ecuador trận đấu thuộc bảng A anh em nhá và tiếp đến nào vào lúc uh, ờ, 8 giờ sẽ là trận đấu giữa Qatar và Senegal anh em Mình sẽ không làm trận đấu này nữa mà mình sẽ làm tiếp trận đấu đó là trận đấu giữa... Nào, ngày mai 5 giờ vào lúc 5 giờ đó là Tunisia và Úc này Sau đấy là Ba Lan và Ả Rập Saudi Tiếp đến đó là Đan Mạch và Pháp <clears throat> Mình sẽ làm về trận đấu giữa Đan Mạch và Pháp đi à, Đan Mạch thì có một điểm còn Pháp thì có 3 điểm trong ngày đầu tiên ra quân rồi hiện tại thì Pháp đang là đội bóng uh, xếp đầu bảng uh, xếp hạng uh, đầu bảng đấu này đúng không và đặc biệt rằng là vào dạng sáng ngày 26 ngày 27 chứ nhỉ ngày 27 là trận đấu của Argentina và Mexico nữa và ngày hôm nay thì dạng sáng ngày mai sẽ là trận đấu của Anh đấy anh em Mình nghĩ rằng sẽ là một trận đấu cũng như là một chiến thắng khá là dễ dàng đối với Anh trong uh, lượt trận vào sáng ngày mai thôi, lượt trận thứ hai và mình tin rằng là Anh sẽ có uh, ờ, 3 điểm. Như vậy là có 6 điểm đúng không? Để có thể uh, chắc chắn vào vòng trong. Quay trở lại với trận đấu uh, giữa Pháp và Đan Mạch hiện tại kèo chấp đang là 0.75, tài là 2.25 và hiệp 1 là 0.25 và hiệp 1 tài hiệp 1 là 1 anh em nhé với à, Pháp và Đan Mạch thì uh, trước uh, World Cup thì họ cũng đã gặp nhau rồi đúng không gặp nhau ở Nations League cũng như là ở những uh, cái giải đấu khác rồi những cái đội bóng ở châu Âu thì hầu hết tất cả các giải châu Âu thì gặp nhau khá là nhiều điểm qua một chút về uh, phong độ hiện tại đã ở cái phong độ hiện tại thì uh, Pháp đang có một chuỗi đó là ba chiến thắng liên tiếp anh em nhá ba chiến thắng liên tiếp này Tuy nhiên thì so sánh một chút về lịch sử giữa Pháp và Đan Mạch đi Đan Mạch vẫn là một uh, gọi là uh, đối thủ khó nhằn đối với Pháp Khi mà trong 11 trận đấu gần đây nhất của cả hai đội thì Pháp chỉ giành được 6 chiến thắng Đan Mạch giành 4 và hòa 1 anh em Và lướt qua một chút về uh, những cái tỷ số của Pháp và Đan Mạch nhá uh, Hầu hết tất cả các trận đấu đều uh, ghi trung bình ít nhất đó là hai bàn đi sẽ là hai bàn hiện tại cái kèo tài đang là 2.25 đúng không kèo tài 2.25 thì anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái kèo tài 2.25 này được anh em nhé và tất nhiên rồi với việc là phong độ hiện tại cũng như là đội hình hiện tại của Pháp thì mình vẫn tin đây sẽ là một chiến thắng dành cho Pháp thôi và mình sẽ uh, nót lại cho anh em đây nót lại cho anh em hai cái mã kèo chính luôn anh em nhá hai cái mã kèo chính còn những cái mã kèo góc cũng như là mã kèo thẻ nữa thì mình sẽ à, đầy sau ở trong à, nhóm cho anh em tất nhiên là buổi tối ngày hôm nay còn có hai trận đấu nữa và dạng sáng ngày mai nữa là ba trận anh em nhé thì à, một ngày sẽ có tổng cộng là 4 trận đấu để anh em chúng ta có thể chơi cũng như là theo dõi thì anh em nào mà muốn mình đồng hành cùng với anh em cũng như là anh em đồng hành cùng với mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là giúp anh em gỡ kèo anh em nhá mình biết rằng là từ đầu World Cup đến bây giờ thì có rất nhiều những anh em đã thua cũng như là khá là xa bờ rồi với những trận đấu như là của Đức và Nhật và đặc biệt là trận đấu của Argentina và Ả Rập đúng không? <clears throat> có rất nhiều những anh em đã xa mờ từ hai trận đấu đấy rồi. Dĩ nhiên thì mình cũng nói đấy, nếu anh em nào mà theo dõi ở trên kênh mình thì anh em cũng biết là anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái kèo của Nhật đúng không? <clears throat> anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái kèo của Nhật. Đó là nhờ trận đấu giữa Đức và Nhật thì Nhật ờ, được chấp 1.25. Đó. Thì ờ, anh em ở trong nhóm cũng như là anh em ở trên kênh của mình thì anh em chúng ta cũng bú được cái kèo Nhật. Và tất nhiên rồi, từ đầu mùa giải World Cup đến bây giờ thì anh em chúng ta cũng chưa có lỗ anh em nhé. Tất nhiên là không phải kèo nào cũng ăn và không phải là kèo nào uh, cũng thua cả. Tuy nhiên thì tổng kết lại thì anh em vẫn đang có lãi và chưa có lỗ ở bất kỳ trận đấu nào cũng như là từ đầu mùa giải World Cup đến bây giờ anh em nhá. Đó, đó là ở riêng ở trong nhóm mình. Còn anh em nào ở trên kênh theo dõi trên kênh cũng như là anh em ờ, tự chơi thì mình ờ, cũng không thể nào mà uh, <laughs> biết được anh em chơi như thế nào cả. Đó. Còn uh, thật sự mà anh em